Đây Quảng Trinh chia sẻ cho anh tất cả các anh chị em mà đang trong cuộc chơi của Wefilex về cái cách phương thức về quản lý vốn nhé Làm sao mình đánh thì mình có thể win được về nhờ cái công thức quản lý vốn này Thứ nhất ví dụ quảng lý một cái ví dụ là bạn đã có vốn là 100 win Ok thì bạn cần phải phân chia đều cái nguồn vốn này và phải đúng cái công thức phù hợp là từ 1 và dưới 10% trăm dưới 10% của cái số vốn này đấy là các bạn bảo toàn chứ không phải là bạn có 100 win bạn đánh uh, tất tay hay là bạn đánh 50 hay là 20 đô một phát 10 đô một phát là bạn đang bị sai công thức và bạn nó dễ bị ao và bạn sẽ là ờ, trông sớm thì muộn thì bạn cũng ra đảo thôi đấy thế nên là mình cần phải làm đúng ví dụ bạn đã có vốn là 100 win mà bạn muốn thắng trong cái cuộc chơi này thứ nhất là cái tâm lý bạn phải tốt này tâm lý tốt này cái vấn đề thứ hai là không cay cú vấn đề thứ hai đó chính là không cay cú và cái vấn đề thứ ba đó chính là bạn phải biết điểm dừng vấn đề thứ tư là bạn phải cần phải biết mục tiêu của bạn ví dụ bạn đã có vốn 100 USD bạn đã có vốn là 100 USD thì cái mục tiêu của bạn một ngày sẽ dao động từ khoảng 5 đến khoảng 15 đô thôi đấy đây là mục tiêu chuẩn nhất đó chỉ là ngày bạn chỉ cần kiếm 10 15 đô thôi là bạn nghỉ chứ không bạn không được cay cú bạn không được nghĩ được cái mục tiêu lớn hơn bạn có 100 đô và bạn muốn ra 5 600 đô là điều đấy là rất là mạo hiểm và không sớm thì muộn thì bạn ra đảo thôi thì bạn cần phải mục tiêu như này 5 đến 15 đô mà bạn nhân với tiền Việt lên không ít đâu nhá bằng lương của một người công nhân rồi đấy đấy thì công thức mà Quảng thường bày cho anh chị em và Quảng đã test tất cả các anh chị em và Quảng đã thấy anh chị em rất là thành công đó là công thức đánh như sau đó sẽ là một USD 3 USD 7 USD và 5 USD thì công thức này nó sẽ diễn ra như sau và còn sẽ chia sẻ cho anh em anh xem cái việc áp dụng đúng 1375 đấy có nghĩa ví dụ mình đánh một cái lệnh đầu tiên đó là mệnh 1 USD mình đang nói là nó ví dụ nó không về đấy thì mình bắt đầu nhảy sang mình đánh 3 USD mà nó cũng không về và các bạn đánh 7 USD nó về thì có phải là bạn đang thu tổng cộng là khoảng sấp xỉ là 14 đô không? Đúng không? 14 đô và bạn trừ đi hai cái lệnh mà bạn đánh thua này. Tổng lại nó là 4 đô, đúng không? Thì có phải là bạn đang lãi ra, bạn đang lãi ra có phải là 3 USD không? Chuẩn chưa? bạn đã lãi ra sấp xỉ khoảng 3 USD thì bạn sẽ quay lại cho khoảng là khi mà bạn đánh trúng cái lệnh 7 đô này bạn sẽ quay lại cho khoảng đó là về cái mốc 1 đô đấy quay lại cho khoảng về cái mốc 1 đô để làm cái mốc ban đầu và mình cứ thế tiếp diễn có nghĩa là ví dụ mình đánh một đô mà nó không về đấy thì mình mới đánh 3 đô 3 đô không về thì đánh 7 đô đấy 7 đô về thì mình đã lãi là 3 USD đấy ví dụ mình đánh lệnh 3 đô đến lệnh 3 đô mà nó về đấy, ví dụ mà nó về đấy thì anh chị em trừ đi anh chị em đang lãi sấp xỉ là 2 USD đúng không và cứ thế cứ thế một ngày mình chỉ đánh tầm 15 đến 25 phiên thôi không đánh nhiều đấy, một ngày mình chỉ đánh 15 đến 25 phiên thôi còn trong cái trường hợp còn trong cái trường hợp mà các bạn đánh ví dụ 1 đô này, 3 đô, 7 đô và xong tiếp tục bạn sẽ không đánh gấp cháo lên nữa. Bạn đánh 15 đô hay là gì là bạn sai công thức. Bạn hãy đánh cho khoảng là 5 đô. Đây là một lệnh cuối cùng, bạn đánh là 5 đô. Đấy, lệnh cuối cùng 5 đô này mà nó về. Đấy. Mệnh cuối cùng 15 đô này thì nó về, nó về thì bạn tính ra là bạn đang âm mất khoảng là uh, ờ, 5 đô, à bạn đang âm mất khoảng là 6 đô thì đây mình đang âm với 6 đô thì mình có thể rất nhiều cơ hội để mình gỡ lại mình không nghĩ đến cái 6 đô này nữa quay như mình đã mất đấy đây là trong cái trường hợp mà các bạn quá đen các bạn đánh bốn lệnh mà nó không về thì tốt nhất là các bạn nên dừng lại điều này là quả kia nên dừng lại lúc khác mình chơi lúc khác mình chơi lại từ đầu đấy mình nên dừng lại bởi vì bốn lệnh nhưng mà các bạn đánh không về thì các bạn cố gắng mà các bạn gấp cháo nữa thì các bạn chắc chắn là sẽ bị ra đảo đấy thế nên cần phải lưu ý nhá anh chị em không được cay cú như quảng lão nói đây không cay cú biết điểm dừng đấy và biết được mục tiêu ok đấy tâm lý tốt đấy cần phải nhớ bốn cái điều này đấy thế nên cần phải làm đúng cái công thức này mà quảng chia sẻ thì các bạn đánh đảm bảo là sẽ win tầm khoảng 70 phần trăm đến 80 phần trăm tuy mình thu về rất là ít đô nhưng mà nó chắc chắn và nó rất an toàn bởi vì bạn tính nhá bạn đã có vốn 100 đô ví dụ bạn đánh xịt bốn lệnh đúng không 75 12 16 thì bạn đang đang à, đang thua mất khoảng 16 đô thôi không sao cả mình có thể gỡ lại vào một cái dịp khác mình sẽ dừng lại nhá lúc khác mình đánh bởi lúc ấy tâm lý mình không được tốt mình dự đoán nó không được chuẩn đấy không ảnh hưởng đến cái vốn của mình cả không ảnh hưởng là bao nhiêu thế nhá hẹn gặp lại các bạn vào một cái video khác